Alo à, Vâng Hoàng Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe Và lời chào đến toàn thể quý anh chị em Cũng như là toàn thể các bạn nhé như vậy là đến hẹn lại lên đúng không ạ? Chúng ta lại một lần nữa gặp nhau trong video tham khảo cầu kèo chốt số lô khung ngày 10 ngày 21 tháng 4. Hiện tại thì đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 36 phút ngày 20 tháng 4 rồi. Thì à, chúng ta lên đây để à, tham khảo cầu kèo cũng như là tìm hiểu những con số, những cái đường cầu để dự đoán tham khảo chốt số cho ngày mai ngày 21 tháng 4 anh em nhé. Thì à, bảng trả thưởng đã quay xong rồi anh em ạ. Đấy, ngày hôm nay thì à, đặc biệt về các bộ số đó là hai hai bốn sáu ba đúng không ạ? hai hai bốn sáu ba này. À, giải đặc biệt hôm nay đã nổ anh em nhé. nổ con 23 là cái tổng năm bạch thủ đề đó là con 23 chạm 6 rồi, à chạm 3, chạm 2. Tâm càng 6 nha anh em nhé. Còn à, kết quả lô tô ngày hôm nay thì à, tất cả những đồ số đều ra rồi đúng không anh em? Rực rỡ nhất là chúng ta có đầu 4 và đầu 3 mỗi đầu ra 5 chú lô tô ở trên video thì à, mình bắt cho tất cả anh em <clears throat> đó là ngày 19 và ngày 20 là cặp 2442 nhé thì nuôi cung hai ngày cặp à, 2442 cho ngày 19 và ngày 20 thì à, chúng ta cũng đã không hoàn thành rồi thật sự là hai ngày hôm nay hai ba ngày hôm nay thì à, kênh của chúng ta thật sự là nó rất là đen anh em ạ Đấy, không gạt hái được những cái điều mà như anh em mong muốn cũng như tất cả vũ kênh của chúng tôi mong muốn như vậy là dù sao thì chúng ta cũng phải chấp nhận điều đấy thôi như vậy là tiếp theo sẽ là một ngày không hoàn thành nhé. Đấy, rất là đáng tiếc đúng không anh em? Thật sự rất là đáng tiếc. Còn ngày 20 và ngày 21 Ngày 20 và ngày 21 thì à, mình đã tham khảo cho tất cả anh em đó là cặp 2662. Đến cặp 2662 này thì à, ngày 20 thì à, chúng ta đã không hoàn thành rồi. Đầu 2 thì chúng ta có 23 này, 21 và 29 trong đó thì có con 23 nổ hai nháy đúng không anh em đồ 6 thì chúng ta có 60 và con 67 nhá đấy đồ 6 có 60 và 67 như vậy là cặp 2662 của chúng ta thì ngày hôm nay thì cũng thật sự là rất là đáng tiếc chúng ta đã không hoàn thành rồi như vậy là chúng ta còn một ngày nữa đúng không ạ chúng ta còn duy nhất một ngày nữa tức là ngày 21 này hay ngày 21 để ờ, anh em quyết định lựa chọn cặp 2662 và tất nhiên rồi ở trên cái video này ngày 21 và ngày 22 mình cũng sẽ có một cặp mới để tham khảo cho tất cả anh em. Và chúng ta sẽ hy vọng rằng nhé, cặp mới chúng ta sẽ nổ và cặp nuôi khung ngày thứ hai đó là cặp 2662 sẽ nổ cho tất cả anh em. Và anh chị em cũng như các bạn đã và đang theo dõi video chúng tôi rồi. Đừng quên nhé, đừng quên hãy để lại cho chúng tôi một lượt like để tạo cho chúng tôi cái niềm động lực cũng như là cái niềm vui để chúng tôi gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt nhất mỗi ngày. Và đặc biệt là anh em hãy nhớ đăng ký lại kênh nhé. Chúng ta biết rằng là có những ngày ăn ngày thua, có những ngày chúng ta chiến thắng rất là rực rỡ đúng không ạ? Nhưng mà có những ngày thì à, chúng ta lại trắng bảng hoàn toàn. Cho nên là chúng ta không thể chiến thắng mãi được. Cho nên là anh em mà theo dõi bên mình kênh soi cầu lô cung Hoàng Nam trong suốt thời gian vừa qua thì cũng rất là mong anh em tiếp tục theo dõi ủng hộ kênh mình để bên mình càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn cho tất cả anh em nhé. Rồi thì à, chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ngày mai thì mình sẽ tham khảo cho anh em cặp à, 6996 này. Đấy, 96996 nuôi cung cho hai ngày 21 và 22. Còn à, ngày 21 chúng ta chỉ còn à, cặp 2662 cho hai ngày 20 21 thì chúng ta chỉ còn một ngày 21 thôi. Còn ngày 21 và ngày 22 thì mình sẽ bắt cặp mới cho anh em là cặp 6996 nhé. Chúng ta sẽ tạm thời nhé, tạm thời quên đi anh em ạ tạm thời quên đi ngày 18, à, 19 và ngày 19, 20 đi, tức là 3 ngày đúng không ạ? Chúng ta sẽ tạm thời quên đi cái 3 ngày này để chúng ta sẽ hướng tới những cái điều phía trước, đặc biệt là ngày 21 và ngày 22. Hai ngày tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng để gỡ lại cho tất cả anh em những cái đường cầu mà chúng tôi sẽ cảm thấy là có cái tỷ lệ thành công cao nhất cho tất cả anh em. Đấy. Anh em thích nuôi cặp 2662 nuôi thêm một ngày nữa thì anh em nuôi không thì anh em có thể là vào cho mình cặp 6996 là cặp mới anh em nhé là cặp mới được chưa ok cho tất cả anh em như vậy quyết định ừ, là của tất cả anh em anh em theo cặp nào quyết định của lại tất cả anh em còn số là bên mình chốt cho anh em như trên anh em quyết định theo hoặc không và đặc biệt là nếu như anh em theo thì anh em vui chơi cả đá bia hơi thôi nhé không nên quá lạm dụng vào những con số ở trên video thì nó sẽ rất là nguy hiểm chạ còn là Zalo chốt số của bên mình đó là 0965 146 390 anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua số Zalo này bên mình sẽ chốt số và tham khảo đường cầu kiến cho tất cả anh em được chưa rồi xin được chào và hẹn lại tất cả anh em vào ngày mai và xin chúc cho tất cả anh em thật là thành công và thật là những nhiều những cái niềm vui trong cuộc sống nhé đặc biệt là ai chưa đăng ký lại kênh hãy đăng ký kênh và ấn cho chúng tôi một lượt like để tạo niềm động lực cũng như là hỗ trợ chúng tôi trong cái khoảng thời gian sắp tới nhé xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai